one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 rất nhiều câu chuyện rất là hay mình muốn kể cho anh em nghe luôn và nếu như những bạn nào muốn mình làm về bắt cô kể chuyện nhớ bình luận lại cho mình biết nha các bạn ấy thì cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến là chủ đề gì nào thì như những bạn nào mà có theo dõi facebook của mình ngày hôm qua thì chắc các bạn cũng biết rằng là hôm qua mình có đăng một cái tấm ảnh lên hình của bé cam và chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nói chính là bé cam đi lạc các bạn ơi như những bạn nào không biết thì bé cam mấy ngày trước bé cam đã bị đi lạc mất và sammy rất là khóc khóc quá trời khóc luôn cho nên hôm nay mình sẽ bắt cua kể chuyện cho anh em nghe nha và hôm nay không chỉ có một mình mình đâu mà còn có sammy nữa bạn ơi sammy hello. chào bạn ơi hello mọi người Ủa, tại sao lại nói chủ đề này vậy trời ơi ghê quá hồ. À. ám ảnh thật sự ám ảnh gì mà ám ảnh tính ra là sammy gọi là nước lắm bạn ơi sammy để cho bé cam đi lạc xong sam khóc quá trời luôn và hôm nay mình sẽ bắt cua kể chuyện mình bóc phốt sammy cho các bạn nha <laughs> ok dạ vâng. <laughs> và trước khi vào video này nè các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè một share nè và nhấn nút subscribe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 bé cam đã gọi là chững chạc rồi thì bé cam sẽ đến một cái mùa người ta gọi là à, người ta mùa sinh sản của con mèo các bạn cho nên là bé cam rất là hay gọi là trốn nhà đi ờ, đi ra ngoài chơi luôn bạn ơi cho nên á là gọi là rất là nhiều lần sammy gọi là mở cửa phòng ra bạn là bé cam lại chạy ra ngoài luôn đó thì sẽ có nhiều bạn hỏi mình là tại sao anh phong lại không xây cái chuồng nhốt bé cam lại thì thật sự là sammy cũng có lần nhốt bé cam lại rồi nhưng mà à, gọi là nhốt nó nhốt con cam lại bạn thì rất là tội nghiệp cho cam luôn bởi vì cam lam bị bị bị nhốt bạn sẽ, sẽ rất là tội nghiệp luôn chỉ có chạy chạy ở trong cái cái chuồng được thôi chứ không có đi ra ngoài được cho nên là rất là tội nghiệp cam bởi vì cho nên là sam không nhốt nó và bạn biết gì không một hôm Sammy mở cửa phòng ra và bé Cam chạy ra ngoài nhưng mà Sammy cũng không thèm để ý đến luôn Hôm đó thời mình giận Sam lắm luôn các bạn Tại vì á là bình thường nha bé Cam mà chạy ra ngoài á là Sammy sẽ nói với mình để mình đi kiếm bé con bé Cam về Thì nếu như mà nó chạy ra ngoài á thì mình đi kiếm một tí là tìm ra được thôi Còn đằng này nó chạy ra bên ngoài được một ngày luôn rồi một đêm luôn rồi mà sammy cũng không kể với mình thế là bé cam đi lạc mất luôn và thế là gọi là đi gọi là suốt hai ngày trời không về nhà luôn bạn ơi con cam mấy bạn nó đi đâu mà đi hai ngày trời không thấy nó về nhà luôn và cuối cùng sammy khóc quá trời luôn thời hôm đó mình tức tức trời sợ tức luôn sam bà có gọi là à, gì ta bà có lý do gì để biện hộ cho cái cho, cho cái việc đó của bà không không phải là việc hội không là tại vì thường thường á tôi sẽ cho nó một đêm nó đi chơi xong sáng mai tôi kêu hầu hết á nếu mọi người biết là cái cái sự việc này nó diễn ra hơn một tuần rồi là tối nó đi chơi là sáng mai Sam dậy kêu về ông ngày nào cũng vậy thật sự là cái sự việc nó diễn ra rất là lâu rồi nên Sam thấy ok nếu mà tối nó thích đi chơi thì Sam sẽ cho đi chơi đúng mỗi ngày mỗi ngày Sam sẽ kêu Cam sẽ tự về luôn nhưng mà chỉ có đúng ngày duy nhất đó là kêu nó nó không về làm sao rất là sốc đó đó là ngày duy nhất kêu không về luôn hầu hết là ngày nào kêu cũng về đó ôi bà làm vậy là không đúng rồi mấy bạn biết không đó. bình thường á là cam á mà nó chạy ra ngoài ha bạn ha mà mình biết ha là mình chạy ra ngoài mình nắm cổ nó mình kéo nó về liền tại vì con mèo á bạn nếu như những bạn nào mà nuôi mèo thì chắc bạn cũng biết đó chính là con mèo thì thường là nó không có giống như là cái con cái con chó đó bạn con chó thì nó rất là biết nhớ nhà nha nó nhớ chủ nha và nó biết đánh hơi mùi cho nên là nó có thể tìm đường về nhà rất là đơn giản còn con mèo á bạn con mèo á thì nó rất là chảnh luôn nếu như nào mà nếu như mà những bạn nào mà nuôi mèo thì chắc các bạn cũng biết con mèo nó cực kỳ chảnh luôn người ta gọi là người ta từ trước giờ ta gọi là chảnh cuốn đó bạn chảnh cuốn à, nhưng mà thật sự là con cuốn nó không có chảnh mà phải nói là chảnh mèo mới đúng tại con mèo nó nó còn chảnh hơn cái con cuốn nữa bạn ơi ấy cho nên á là con mèo á nó thường thì nó sẽ gọi là đi chơi hay là đi luôn à, rất ít con nào nó có thể quay về nhà được bởi vì bình thường là nó mà đi ra ngoài ha là nó là nó, nó sẽ đi luôn nó kiểu như là thế giới này là của bố mày đó ờ, cái kiểu hết nó đi chơi và nó bỏ luôn chủ luôn bạn ơi con mèo á rất ít con nào mà nó nhớ chủ nó mà nó về mèo bình thường là nó nó nó đi ra ngoài là đi luôn vậy cho nên á là mình rất là kiểu khó chịu mỗi lần mà cho sam sam cho nó đi ra ngoài chơi mỗi lần mà sam mở cửa mà nó chạy ra ngoài ha là mình sẽ nắm cổ nó mình kéo nó về liền nhưng lần này thì sammy lại không nói cho mình biết là cam chạy ra ngoài thế là bà để cho con cam nó đi đâu đó hai ngày trời không về nhà luôn và bạn biết chuyện gì xảy ra không là qua ngày hôm sau sammy nói mình là phong ơi hình như là con cam nó đi đâu rồi nó chưa về nhà nữa sau đó mình kiểu trời ơi chết rồi để nó đi ra ngoài mà giờ này nó chưa về nhà nữa vậy có nghĩa là nó đi lạc mất tiêu rồi hoặc là nó bị bắt rồi mà bạn biết không cam á đâu phải là con mèo gọi là đắt tiền hay gì đâu bình thường á những con mèo mà nước ngoài á bạn những con mèo ngoại con mèo tây á thì nó rất là đắt tiền ấy vài chục triệu một con thì người ta bắt được ha người ta còn kiểu giữ lại người ta nuôi hoặc là người ta cho chuột lại bạn hiểu không còn con cam nó là mèo ta mọi người ạ à. nếu bạn không biết thì cam chỉ là một con mèo việt nam bình thường thôi mà mèo việt nam thì lại rất là rẻ luôn nhiều khi người ta còn cho không luôn người ta không thèm bán luôn các bạn nhưng mà ngoài cái việc mèo người ta nuôi ra bạn biết người ta còn làm gì đâu Nhất là nhiều người họ còn ăn thịt mèo nữa cơ Bởi vậy cho nên á Là khi mà cam bị lạc các bạn thì mình rất là sợ luôn Các bạn thấy không Mình ngồi mình cứ suy nghĩ rằng là Trời ơi có khi nào con cam nó bị người ta bắt xong ta làm thịt ông ta Trời ơi trời Mà mấy bạn biết mà con cam á nó cũng mập mà các bạn Trời ơi mà con mèo mập đến như vậy Thì người ta nhìn thấy là người ta sẽ nghĩ đến liền Trời ơi làm món mèo bảy món luôn á trời ấy kiểu hết cho nên á là mình rất là lo luôn bởi vì là thật sự là à, Sammy là người nuôi Cam nhiều hơn bởi vì là Cam sống trong phòng của Sam cho nên là Sam nuôi nó nhiều hơn nhưng mà nói chung là lâu lâu mình cũng có qua mình thăm Cam mình cũng có cho nó ăn mình cũng có dọn à, gọi là toilet cho nó cái kiểu hết cho nên là mình cũng có tình cảm với nó mình cũng khá là thương nó cho nên á là mình không muốn nó nó nó bị người ta bắt các bạn ơi thà là người ta bắt người ta nuôi hiểu không hay là người ta bắt mà người ta gọi là cho chuột lại đi không nói mình còn đỡ buồn còn đằng này người ta mà bắt người ta làm thịt thì trời ơi mấy bạn cứ tưởng tượng đi con mèo mà bạn nuôi biết bao nhiêu lâu bây giờ nó phải nằm ở trong một cái nồi người ta nấu lên người ta làm cà ri người ta xào lăn người ta chấm bánh mì trời ơi là trời thương biết bao nhiêu sam hối hận chưa sam từ nay là không được cho con cam chạy ra ngoài nữa nghe chưa tất nhiên rồi từ lúc đó xong rồi tôi sợ luôn không cho không cho ra ngoài luôn á đó rồi, rồi. bởi vì Nhớ vậy luôn cho nên là mình rất là bực luôn bạn ơi và hôm đó bạn biết không À, hôm đó đó bà Sammy á bạn Bà gọi là bà khóc quá trời luôn bạn ơi Lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy Sam khóc nhiều đến vậy luôn bạn Hồi trước giờ mình la Sam nhiều lắm nha Nhưng mà Sam khóc rất là ít Nhưng mà ừ, Cam đi lạc mất xong Sam khóc quá trời khóc luôn Trời ơi trời Bạn biết không hôm đó bình thường á thì mình á thì mình nuôi cam là mình nuôi ở trên lầu 2 cho nên là lầu 2 á thì nó cao bằng cái nóc nhà của hàng xóm rồi cho nên á là con cam nó mà đi lạc các bạn thì nó sẽ chạy bên nóc nhà của hàng xóm nó chạy vòng vòng tròn tròn trên nóc nhà của hàng xóm nó nó, nó chơi trên đó thì sam ra sam kêu cái thôi là nó sẽ chạy về liền đấy nhưng mà ngày hôm nay bạn biết gì không bởi vì là Sammy cho Cam đi chơi quá lâu Cho nên là hôm nay Sam ra Sam kêu Cam về Và Sam không thấy Cam đâu hết luôn ấy Sam không thấy Cam trả lời hay hết Cho nên Sam rất là lo luôn bạn ơi Và Sam vô nói với mình thì xong luôn lúc đó mình với sam ra ngoài đó mình ngồi cả tiếng đồng hồ mình không thấy cam đâu hết bạn ơi mình kêu khô cả họng luôn mình kiểu cam ơi cam à cam đâu rồi meo meo meo mình kêu quá trời luôn mà con cam nó cũng không về mấy bạn ơi thậm chí lúc đó mình còn tính mở nhạc của anh trần đức bo lên mở bài mèo méo meo meo cho cam nó nghe cho nó chạy về <laughs> nhưng mà cũng không được các bạn ạ à, bởi vì là cam nó đi lạc mất tiêu rồi đấy nó đi đâu mất tiêu luôn rồi nó không về nhà luôn và hôm đó nha là trời đã rất là tối rồi Và Sammy vẫn cứ ngồi ở trên tầng 2 các bạn ạ à. Sammy ngồi ở trên tầng 2 Sammy cứ ngồi để Sammy đợi nó Nhưng mà tất nhiên rồi Nó đã đi lạc rồi Nó đâu còn ở đó Đâu với lại mèo đâu có nhớ đường về nhà đâu Làm sao mà chờ cho nó về được Các bạn hiểu không ấy mà sao ngồi đó cả tiếng đồng hồ luôn mà mấy bạn biết mà ở ngoài trời thì sẽ rất là nóng dạo gần đây ở ngoài huế rất là nóng và sammy vẫn cứ ngồi ở ngoài trời vậy á xong mình kia là thôi sam ơi vô nhà đi Sam để tôi đi kiếm cho lúc đó mình rất là thấy tội Sam luôn bạn ơi bởi vì Sam ngồi Sam đợi mãi à sống đầu lúc đó mình mới kiểu thôi sam vô nhà đi xong sam mà cũng không chịu vô xong mình phải kéo bả bả vô trong nhà bạn ơi mình kéo bả vô trong nhà mình mình kêu thôi bây ở đây đi để tôi đi kiếm cam về cho ấy thấy bạn biết không mình cầm cái đèn pin để mình đi rọi rọi hết nhà hàng xóm luôn mình mấy bạn biết mà thường thì mèo nó chạy ấy thì thường nó đi lạc á thì nó cũng chỉ lạc ở đâu đó quanh quanh đây thôi và mình phải chạy qua nhà từng nhà hàng xóm để mình gọi là mình lấy đèn pin mình rọi mình kiếm con cam nhưng mà mình đâu có dám vô nhà người ta đâu tại nhà là nhà của người lạ mà mình là người bên ngoài làm sao mình có thể vô trong nhà người ta được đúng không đấy cho nên á là mình đi kiếm mãi nhưng mà mình không thấy cam đâu hết và mình rất là lo luôn mà bạn biết không nó như hồi nãy mình đã kể với bạn á bình thường những con mèo ta mà bị bắt á là người ta sẽ đem đi để làm thịt mà hôm đó bạn biết gì không mình đi ngang qua nhà ông hàng xóm và mình thấy ông hàng xóm đang ngồi nhậu và ổng đang nhậu ở trên bàn của ổng là một cái dĩa thịt mà mình không biết cái thịt gì chẳng lẽ giờ mình vô mình hỏi là anh ơi anh đang nhậu thịt gì vậy ổng mà nói thịt mèo cái chắc mình ngất xỉu đó luôn <laughs> trời ơi ổng mà kêu là thịt mèo chắc mình ngất xỉu ở đó luôn á trời mà tất nhiên rồi người ta đang nhậu lấy vô mình vô mình hỏi đúng không nhưng mà mình rất là lo luôn mình nghĩ đầu trời ơi, có khi nào đây là thịt của con cam không ta kiểu, kiểu hết và mình rất là lo lắng nhưng mà rốt cuộc thì mình đi kiếm mãi Mình vẫn không thấy cam đâu hết trơn luôn Và rốt cuộc là mình đã bất lực luôn rồi các bạn ơi Mình bất lực luôn Và mình bảo với Sam rằng là Sam ơi Hay là bây giờ uh, xác định đi Là coi như là mất cam rồi Cam đi mất rồi Bây giờ muốn kiếm nó cũng kiếm không được nữa Hoặc là nếu như mà may mắn thì ngày mai nó quay về nhà Chứ bây giờ có đi kiếm cũng không kiếm lại được nữa Đó Sam khóc quá trời luôn bạn ơi Nguyên một buổi tối bà Sam bà nằm bà khóc Mình thấy thương quá trời thương luôn Sắm đầu Các bạn biết không Mình lên trên phòng ừ. sim mình tính kêu sim là sim ơi sim xuống sim an ủi à, sam thử đi không thôi sam buồn ấy kiểu thế sắm đầu mình đi ngang ở phòng sim thì mình lại nghe được một cái tiếng kêu meo meo meo và cái tiếng đó y hệt tiếng của con cam luôn bạn biết không con mèo nào thì cũng kêu meo meo thôi mình cứ tưởng là mèo của hàng xóm mình không nghĩ rằng là tiếng của con cam đâu nhưng mà bởi vì là mình cũng sống chung với cam một thời gian rồi cho nên mình cũng biết được tiếng của con cam là như thế nào chứ mình nghe cái tiếng là mình nhận ra ngay à tiếng này chắc chắn là tiếng của con cam rồi và sau đó là mình đã quyết định là mình kêu simi ra mình kêu sim sim sim bà lại đây bà nghe giùm tôi cái này tiếng phải tiếng con cam không thì sim kêu ồ hình như tiếng này cũng là tiếng con cam nè ấy sau đó là mình mới lấy đèn pin mình rọi thử thì mình phát hiện ra là con cam nó đang ở trong nhà bếp của hàng xóm mấy bạn ơi Trời trời, nó nhảy nó chui vô nhà bếp của người ta luôn bạn ơi Nhưng mà nhà của hàng xóm, nhưng nói là hàng xóm vậy thôi Nhưng mà mình cũng đâu có quen biết gì người ta đâu Làm sao mình có thể vô nhà người ta được đúng không Đấy, cho nên đó là mình đứng đó lay hoay hoài Mình không biết làm cách nào để có thể kéo con cam về được Đấy, và mình kêu nó mãi luôn nhưng mà tất nhiên rồi con mèo nó đâu con mèo các bạn một khi nó ghét ai nó cực kỳ ghét luôn nếu như các bạn không biết thì con cam nó rất là ghét mình bởi vì mình rất là hay chọc nó con cam nó con cam nó chỉ quý mỗi mình sam thôi chứ nó rất ghét mình hiểu không đấy cho nên á là mình kêu nó nó không ra xong rồi mình mới chạy lên lầu mình kêu sam ơi sam hình như tôi nghe tiếng con cam ở bên đây nè xong cái sam chạy qua và cuối cùng là sam đã kiếm được bé cam đấy một cái câu chuyện cực kỳ ly kỳ luôn trời ơi trời mà kiếm được con cam thật sự lúc đó rất là may mắn luôn bạn ơi bởi vì mèo mà bị bắt ha mèo ta mà bị bắt là chỉ có bị làm thịt thôi chứ không bị không thể nào mà nuôi không có ai mà nuôi hết á kiểu kiểu thế cho nên đó bạn mấy bạn biết không cái cảnh nó cực kỳ cảm động luôn sammy kiếm được bé cam xong sammy ôm bé cam sammy khóc trời ơi trời cả cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi thấy sammy một lần khóc vì tôi luôn mà bây giờ bả khóc vì một con mèo bạn ơi mà bà khóc bà khóc nhìn thương lắm mấy bạn ạ à. đấy và cái đó chính là gọi là cái câu chuyện bé cam đi lạc và đó cũng là một cái bài học dành cho sammy các bạn ơi sammy rất là lơ là bé cam luôn nha mỗi lần mở cửa ra mà cam chạy ra ngoài là sam không thèm để ý luôn cho nên là cam mới đi lạc mất và sam có hối hận chưa sam thì ờ. biết mà là vì thường thường là Tư kiểu ý quá Rồi mới thấy là kiểu ngày nào kêu Cam nó cùng về Nên Cam kiểu là ở ờ, Cam chắc nhớ đường rồi đó Trời ơi ờ, không có chuyện đó đâu Phụ quá phụ Không có quá. chuyện mà mèo nó nhớ đường dài đâu bà Ấy bạn thấy không Như vậy là không được rồi đấy Ok và cảm ơn anh em đã xem video này nha nếu như mà anh em thích thích câu chuyện này và thấy thích bé cam và muốn xem bé cam cảnh bé bé cam đi thì, <laughs> thì bạn nhớ bình luận cho mình biết nha ok và bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video bắt cua kể chuyện lần sau nếu như các bạn có những câu hỏi nào mới thì cứ hỏi mình nha mình sẽ trả lời nha các bạn ok tạm biệt bye bye